Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tình Pháp của mình ngày hôm nay Hiện tại mình đang có mặt tại Vinship 2 Để review dự án casa Bình Dương Dự án casa Bình Dương là dự án biệt thự và nhà phố với quy mô khống 30 hecta gồm 879 căn bao gồm nhà phố Liên Cờ, nhà phố Thương mại, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập do tập đoàn Liên chân khu công nghiệp Việt Nam Singapore làm chủ đầu tư. Dự án tọa lạc khu liên hợp Công nghiệp, đô thị và dịch vụ vship ship 2 Bình Dương cách trung tâm thành phố Thủ Dầu Một chỉ 2 km. Dự án Sintasa Bình Dương được đánh giá là một trong những dự án có vị trí đắc địa khi hiện diện tại đại đô thị vship ship 2 Thủ Dầu Một Bình Dương. Hệ thống đường xá, giao thông xung quanh cực kỳ phát triển, kết nối với nhiều tuyến đường trọng điểm của thành phố. Vị trí dự án Sunkasa là trung tâm kết nối của đường đại lộ Bình Dương, vành đai 4 Mỹ Phước Tân Bạn, DT742, quốc lộ 13. Tại khu vực có sự phát triển kinh tế bậc nhất Bình Dương, đặc biệt là các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã và đang đẩy mạnh hệ thống tiện ích công cộng, đời sống dân trí được nâng lên rõ rệt. Trừ vị trí xuất cây xa, đến các trung tâm văn hóa, giải trí khác cũng không quá xa và không hề tốn nhiều thời gian khi chỉ mất 3 km đến trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, Đại học Quốc tế Miền Đông, trường quốc tế Singapore. Di chuyển 5 km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, công viên văn hóa Đại Nam, xung quanh phố Mỹ, khu công nghiệp Sống Thăng Ba, khu công nghiệp Đại Đan, khu công nghiệp Kim Hy. Mất chỉ 6 km đến siêu thị Bixi, Bình Dương, Mega Market, Bình Dương, 16 km đã đến Eon Mall Bình Dương, khu công nghiệp v 1. 35 km đến thành phố Hồ Chí Minh với những hoạt động sầm uất náo nhiệt. Tán thưởng vị trí đất địa của dự án có thể giúp cư dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển đến các trung tâm lớn của thành phố, thuận tiện các dịch vụ sinh hoạt, giải trí, y tế, cộng đồng. Ngoài ra, dự án còn rất gần với nhiều khu công nghiệp quan trọng của thành phố, có thể kể đến như khu công nghiệp Đại Đăng, khu công nghiệp Kim Hy, khu công nghiệp Phú Gia, khu công nghiệp Sóng Thần 3. Như vậy, vị trí vá là thuận tiện đỡ cung cấp lượng lớn nhân lực cho các khu công nghiệp khi mà lượng nhân lực làm việc tại các khu nghiệp đa nghề một tăng. Dự án xuân Sunkasa Bình Dương được trang bị hệ thống tiện ích khang trang và hiện đại, thỏa mãn mọi nhu cầu thiết yếu của cư dân. Chủ đầu tư dành nhiều diện tích đất để xây dựng tiện ích. Dự án có mật độ xây dựng thấp, mảng xanh được tối ưu, không gian sống tươi mát, thông thoáng, trở thành biểu tượng mới của lối sống xanh, tiện nghi và hiện đại nhất thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đặc biệt, cư dân có thể trải nghiệm rất nhiều những tiện ích khác nhau, đa dạng phong phú như câu lạc bộ house với những khu nhà hàng, cà phê, karaoke sang trọng, hiện đại phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của cư dân. Khu tập gym dành cho những người yêu thích thể hình, nhu cầu nâng cao thể lực, sức khỏe khu spa với những trang thiết bị tân tiến nhất đem lại cảm giác dễ chịu, thoải mái cho du khách, xua tan những mệt mỏi căng thẳng. Khu hồ bơi ngoài trời với thiết kế hồ bơi rộng, an toàn với trẻ em. Khu thể thao ngoài trời với sân bóng đá, sân tennis nhân tạo đẳng cấp, hứa hẹn đem lại sự hài lòng tuyệt đối ngay cả với những khách hàng chính chu nhất. Nhà hàng ăn uống BBB, sân chơi trẻ em công viên trung tâm với lối đi thông thoáng nhiều cây xanh, an ninh, phòng cháy chữa cháy. Xuân Cha Sa Bình Dương có quy mô tương đối lớn và được phát triển thành hai giai đoạn. Trên vỉa đất rộng 30 ha, dự án cung cấp cho nhà đất Bình Dương hơn 800 căn nhà phố. Dự án thu hút nhà đầu tư bởi thức cất khá đa dạng, nhiều loại hình, nhiều loại diện tích, nội khu. Dự án mang lại đến không gian sống thoáng đẳng và nhiều tiện nghi. Trung bình, mỗi nền có diện tích từ 100 đến 120 m2 trên mỗi căn, thiết kế xây dựng cao 2 tầng. Hệ thống đường nội bộ được quy hoạch bài bản và trứng đồng bộ lộ giới 6 đến 15 m. Cánh vang hiện đại với hè được lát đá khang trang rộng từ 3 đến 4 m. Hệ thống an ninh được phân bố nghiêm ngặt nhiều lớp. Bởi vậy, Tiêu chí được đặt lên hàng đầu luôn là sự hài lòng và sự tin tưởng của khách hàng đối với dự án Sun Casa Bình Dương. Với tất cả những ưu điểm của mình, tự tin đem đến những dịch vụ đẳng cấp sánh ngang thế giới vì một cuộc sống tiện nghi đem đến cho khách hàng những giây phút thư giãn nhất, nhiều trải nghiệm tuyệt vời nhất. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 0972 332 894. Xin cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ.